Có ai ở đây không? Bán cho tôi một tình yêu không lừa dối Vặn là ở nơi này nhưng lại thiếu vắng bầu trời xanh Mênh mông biển người ta tìm được mây lặng yêu Thì trầm tìm lời nói ra mà nói ra em lại chẳng hiểu Cụi mặt hoành đầu đầu quay đi Mắt em không cần nói vì điều đó là tiếng chi Tim em hư anh nhiều lần phải sửa lại Nhưng không phải ý sĩ tài nên càng sửa lại càng sai Vì người đâu đấy thì tâm này